Theo các cuộc phỏng vấn với nhân viên tại 5 nhà tang lễ ở Thượng Hải vào 18 tháng 1, thì thời gian chờ đợi để đến lượt hỏa táng đã bị kéo dài cho đến tận đầu tháng 2, ngay cả khi các lò hỏa táng hoạt động đến tận đêm khuya và bắt đầu từ rạng sáng để đáp ứng nhu cầu tăng cao trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, làm dấy lên nghi ngờ về số người tử vong vẫn đang tiếp tục tăng mạnh. Gần đây, phóng viên của CNN là cô Vương Thị Lâm, trú tại Trung Quốc và nhóm của cô đã đến thăm một ngôi làng ở quy Châu cố gắng tìm hiểu tác động của dịch bệnh ở vùng nông thôn. Tuy nhiên, ngay từ khi đặt chân đến đó, cô đã bị ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc theo dõi, đồng thời ngăn cản người dân địa phương trả lời phỏng vấn. Hoài Giang xin kính chào quý khán thính giả thân mến của Duyên và Cổ. Kính thưa quý vị, khi hàng chục triệu người Trung Quốc mang theo hành lý và những món quà cho cuộc đoàn tụ với gia quyến sau 3 ngày mong ngóng, thì thân nhân của những người đã khuất vẫn trong tình cảnh chật vật để đưa được người thân yêu của họ về nơi an nghỉ cuối cùng trước Tết Nguyên đán. Nhà tăng lễ Nghĩa Sơn, nhà tăng lễ lớn nhất của thành phố với 22 lò hỏa táng công suất lớn, vẫn bị chậm trễ trong một tháng trong việc giao tro cốt sau khi hỏa táng. Trong khi nhà tang lễ Phố Đông lần thứ hai thì chậm trễ 2 tuần trong việc hỏa táng. Ông Hồ Lực Nhâm, một doanh nhân người Mỹ gốc Thượng Hải cho biết, một người bạn của ông đã phải đợi 19 ngày mới được hỏa táng cho người mẹ quá cố của mình. Bà đã qua đời tại khu đô thị Kim Kiều, phố Đông, Thượng Hải vô 11 tháng 1. Tuy nhiên, các quan chức địa phương đã tìm cách hạ thấp mức độ nghiêm trọng của đợt khủng hoảng này. Vào hôm 17 tháng 1, các nhà chức trách ở Thượng Hải nói rằng đợt bùng phát COVID-19 đã có xu hướng giảm rõ rệt kể từ cuối tháng 12, với số lượng người đến các phòng khám sốt và phòng cấp cứu giảm đi. Các cơ quan y tế cũng tuyên bố rằng các đợt bùng phát hiện tại ở Thượng Hải hiện đã qua mức đỉnh. Thế nhưng các chuyên gia y tế ngoại quốc, bao gồm cả những người thuộc Tổ chức Y tế Thế giới, nhận định rằng số liệu về các ca nhiễm và tử vong chính thức của Trung Quốc đã hạ thấp quá mức hậu quả của đợt khủng hoảng COVID-19 lần này. Khi các nhà nghiên cứu chuyển sang bằng chứng thực tế thông qua lời kể của người dân để đánh giá tác động đối với sức khỏe toàn cầu, thì hơn một chục chính phủ trên thế giới đã bắt buộc xét nghiệm COVID-19 hoặc áp dụng các biện pháp phòng ngừa khác đối với các du khách đến từ Trung Quốc. Mặc dù khó có thể biết được con số người tử vong thật sự, nhưng các lò hỏa táng quá tải ở Thượng Hải đang lặp lại những cảnh tương tự diễn ra ở thành phố khác của Trung Quốc. Điều này mang đến cho chúng ta một bức tranh sơ lược về thiệt hại của đợt bùng phát COVID-19 chưa từng có đang lan rộng khắp đất nước Trung Quốc. Nếu quý vị hỏi một người Trung Quốc rằng trong gia đình họ có người già nào qua đời không, phần lớn họ sẽ trả lời là có. Ông Hồ cho biết trong một cuộc phỏng vấn với The Epoch Times vào hôm 16 tháng 1, Người cha ngoài 90 tuổi của ông đã qua đời vì COVID-19 tại Thượng Hải hồi tháng 12 năm 2022. Ông cũng chia sẻ thêm rằng ít nhất 4 người bạn của ông đã mất cha mất mẹ trong những ngày gần đây. Ngay cả những kẻ đầu cơ cũng đã kiếm được bộn tiền trước nhu cầu hỏa táng quá lớn hiện nay. Theo một thông báo từ Cục Công an thành phố, những kẻ đầu cơ ở Thượng Hải bán lại số thứ tự xếp hàng hỏa táng tại nhà tang lễ cho các gia đình đang có nhu cầu cấp bách với giá từ 1.500 đến 2.000 nhân dân tệ, tương đương 221 đến 294 USD. Cục này cho biết thêm rằng, vào hôm 29 tháng 12, họ đã bắt được 20 người đầu cơ tại nhà tăng lễ Bảo Hưng của thành phố. Số liệu chính thức không đáng tin cậy Đối mặt với ngày càng nhiều những lời chỉ trích về tính minh bạch của dữ liệu y tế công cộng, mới đây, chính quyền Trung Quốc đã bắt đầu công bố số liệu tử vong vượt ra ngoài tiêu chí hàng hẹp về trường hợp tử vong do COVID-19 của họ, vốn chỉ giới hạn ở những bệnh nhân tử vong do suy hô hấp sau khi nhiễm COVID-19. Chính quyền nước này đã báo cáo khoảng 78.000 ca tử vong do COVID-19 kể từ đầu tháng 12, khi dỡ bỏ chính sách Zero Covid kéo dài gần 3 năm. Nhưng các chuyên gia cho rằng con số này đã bị giảm xuống quá nhiều khi nhắc đến những câu chuyện phổ biến về các lò hỏa táng và bệnh viện bị quá tải, cũng như lịch sử che đậy thông tin liên quan đến COVID-19 của chế độ này nhằm trơn áp những tin tức mà họ cho là gây phương hại đến hình ảnh của mình. Ông Lâm Hiểu Húc, nhà virus học, kiêm cựu giám đốc phòng thí nghiệm tại khoa bệnh viện truyền nhiễm thuộc Viện Nghiên cứu Quân đội Waterred cho biết, theo một ước tính, có tới 6 triệu thi thể có lẽ đã được hỏa táng trong tháng vừa qua nếu các lò hỏa táng hoạt động 24 trên 7. Nhưng chuyên gia này nói thêm rằng con số nói trên vẫn là một ước tính dè dặt do nhiều người sinh sống ở các làng quê có thể không được tiếp cận với các dịch vụ hỏa táng như vậy và thường chôn cất người quá cố. Nếu xét thêm yếu tố này thì số người thiệt mạng có thể lên tới 10 triệu người, ông Lâm cho hay. Bất chấp tình hình dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng, chính quyền đã tìm cách bảo đảm với công chúng rằng làn sóng dịch bệnh mới nhất đã lên đến đỉnh điểm. Một thông điệp dường như đã không thuyết phục được công chúng. Lúc này đây, chúng tôi đang rất lo lắng, chúng tôi đang sống trong sợ hãi vì không có dữ liệu, không có báo cáo nào cả. Chúng tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Một phụ nữ ở Nam Kinh bộc bạch với The Euro vào hôm 24 tháng 1. Người phụ nữ này chỉ cung cấp họ của mình là Tô do sợ bị trả thù. Cô cho biết thêm rằng việc thiếu dữ liệu đáng tin cậy đã khiến bà lo lắng về một làn sóng bùng phát dịch bệnh lần nữa. Sự giận dữ và ngờ vực Đối với một số gia đình đã mất đi người thân, nỗi đau của họ xen lẫn với sự tức giận anh Quang Nghiêu, một chuyên gia công nghệ thông tin người Trung Quốc hiện đang sống ở California, đã chỉ trích việc chính quyền thiếu chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại đột ngột, đặc biệt là đối với những người cao niên. Kể từ khi đợt bùng phát đầu tiên tấn công Vũ Hán vào cuối năm 2019, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên bố sẽ loại bỏ mọi ca lây nhiễm trong cộng đồng thông qua các đợt xét nghiệm lặp đi lặp lại, phong tỏa nhanh chóng và cách ly kéo dài bất chấp thiệt hại về kinh tế và con người ngày càng tăng. Nhưng sau các cuộc biểu tình rầm rộ trên đường phố phản đối các biện pháp kiểm soát đại dịch hà khắc vào cuối tháng 11 năm 2022, chế độ này đã đột ngột dỡ bỏ hầu hết chính sách Zero Covid đặc trưng của mình, khiến hệ thống y tế vốn không được chuẩn bị đầy đủ phải chịu áp lực quá lớn. Anh Quang nói với The Eagle Times vào 19 tháng 1, Tất nhiên, tôi ủng hộ việc dỡ bỏ các hạn chế COVID-19, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không có bất kỳ sự chuẩn bị nào trong suốt 3 năm qua. Mở cửa như thế này là người dân Trung Quốc phải trả giá. Anh Quang cho biết, các nhà chức trách đáng lẽ có thể tận dụng các nguồn lực mà họ đã sử dụng trong việc xét nghiệm hàng loạt trong 3 năm qua để nhập cản các loại thuốc men hoặc thực hiện các công tác chuẩn bị khác. Nhưng họ đã không làm như vậy, anh bày tỏ. Anh Quang, một người gốc Bắc Kinh, đã mất 5 người thân trong tháng 12, bao gồm cả người bà đã qua đời vào hôm 22 tháng 12 năm 2022. Anh tin rằng nguyên nhân tử vong của bà là do COVID-19, mặc dù giấy chứng tự nói rằng nguyên nhân là do suy thận. Anh Quang cho rằng số liệu tử vong chính thức là hoàn toàn không đáng tin cậy. Anh nói thêm rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về sự ra đi của những người thân của anh, cũng như của vô số người dân Trung Quốc. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đeo bán phóng viên CNN không cho lấy thông tin COVID-19 tại nông thôn. Vào tháng 12 năm 2022, dịch viêm phổi Vũ Hán COVID-19 tái bùng phát ở Trung Quốc. Ngay cả dữ liệu của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng cho thấy Trung Quốc có khoảng 900 triệu người so với dân số 1,4 tỷ người trước kia. Không chỉ các bệnh viện trên cả nước quá tải mà số liệu tử vong cũng rất đáng báo động. Gần đây, các phóng viên truyền thông nước ngoài đã đến thăm Trung Quốc và chứng kiến các lầu hỏa táng tại đây chìm ngập bởi xác chết. Tuy nhiên, cũng có thông tin cho rằng các phóng viên truyền thông nước ngoài đã bị chính quyền theo dõi và cản trở khi công tác tại Trung Quốc. Điều này khiến thế giới bên ngoài rất khó nắm bắt tình hình dịch bệnh chung tại Trung Quốc đại lục. Theo mô tả của Vương Thi Lâm, sau khi cô và nhóm phỏng vấn đến Quý Châu, họ bắt taxi đến làng Đại Lợi của dân tộc Động tại đây. Lái xe tiết lộ với họ rằng nhà của anh ở quê đều bị nhiễm Covid-19. Nhiều người anh biết cũng chết tại nhà vì không có tiền đến bệnh viện. Khi đến làng Đại Lợi, nhóm của cô đã cố gắng xác minh tình huống mà người lái xe nói trên mô tả. Nhưng những người được phỏng vấn trong khu vực đều đồng thanh nói rằng mình chưa nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, một nhóm thanh niên ăn lẩu mà cô Vương vô tình gặp đã tiết lộ rằng hầu như tất cả dân làng đều đã nhiễm Covid-19. Thậm chí, một người trẻ tuổi trong nhóm còn tuyên bố rằng anh ấy là bác sĩ không phải là dân làng không bị nhiễm COVID-19, mà là họ chưa từng làm xét nghiệm axit nucleic, cũng không đến bệnh viện để chẩn đoán. Nhưng kỳ thực, các triệu chứng đều rất phù hợp với COVID-19. Ngoài ra, điều đáng nói là Vương Thi Lâm chỉ ra rằng ngay khi nhóm phỏng vấn của cô đến làng Đại Lợi, 6 quan chức chính phủ đã chào đón và theo sát nhóm của họ, giám sát nhất cử nhất động của họ. Cô nói họ thường thấy các quan chức thi thầm với dân làng trong các cuộc phỏng vấn của họ để kiểm soát nội dung phỏng vấn của các phóng viên truyền thông nước ngoài. Nhưng quan chức địa phương này đã cố tình dẫn theo một quan chức địa phương nói tiếng Đông để họ không thể hiểu được cuộc trò chuyện giữa quan chức địa phương và dân làng. Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố gắng che giấu sự thật về dịch bệnh và số người chết, nhưng ngoại giới vẫn phát hiện ra rằng số người bị gạch tên khỏi hộ khẩu ở nhiều nơi đã tăng vọt và số người chết ở các vùng nông thôn đã đẩy doanh số bán quan tài tăng cao. Dân số giảm còn tệ hơn cả suy thoái kinh tế. Trung Quốc, quốc gia đông dân nhất thế giới, đã đi tới một bước ngoặt lịch sử khi mới đây tuyên bố về sự suy giảm dân số lần đầu tiên sau 60 năm. Các nhà phân tích Trung Quốc dự đoán những vấn đề nghiêm trọng đối với nền kinh tế lần thứ hai thế giới, một phần là do dân số ngày càng giảm. Trung Quốc đã dỡ bỏ chính sách Zero Covid, vốn đã hạn chế tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế trong phần lớn thời gian của năm 2022, tạo cơ sở cho sự phục hồi kinh tế trong năm nay. Sự thay đổi chính sách phòng chống dịch bệnh diễn ra sau các cuộc biểu tình quy mô lớn, nhưng nó có thể giúp Trung Quốc thúc đẩy nền kinh tế. Chính quyền Bắc Kinh đang trông chờ vào sự phục hồi kinh tế mạnh trong bối cảnh ngày càng nhiều quan chức Trung Quốc cho rằng làn sóng Covid-19 mới đã chạm đỉnh và đang hạ nhiệt. Một số chuyên gia cố vấn của chính phủ cho biết các nhà lãnh đạo có thể công bố mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5 đến 5,5% cho năm 2023 tại kỳ họp vào tháng 3 tới. Tuy nhiên, các biện pháp gần đây của Trung Quốc đã không giải quyết được một loạt thách thức mà nền kinh tế này đang phải đối mặt. Do đại dịch COVID-19, một số thách thức trong số đó đã trở nên trầm trọng hơn. Các chuyên gia kinh tế cho rằng dân số già đi nhanh chóng, tăng trưởng năng suất chậm lại, nợ cao và bất bình đẳng xã hội gia tăng là những yếu tố sẽ tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong những thập kỷ tới. Trung Quốc mới đây công bố tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 3%, tốc độ thấp thứ hai kể từ năm 1976. Số liệu của chính phủ cũng cho thấy dân số Trung Quốc lần đầu tiên giảm kể từ năm 1961. Cụ thể, dân số Trung Quốc đã giảm 850.000 người vào năm 2022 xuống còn 1,412 tỷ người. Sự sụt giảm dân số diễn ra sớm hơn dự kiến của chính quyền Bắc Kinh, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử Trung Quốc vì nó sẽ tác động sâu sắc tới nền kinh tế và vị thế là công xưởng thế giới của Trung Quốc. Dù có quy mô lớn thứ hai thế giới, nhưng Trung Quốc vẫn là một quốc gia đang phát triển, có mức thu nhập bình quân đầu người ở mức trung bình và dĩ nhiên thấp hơn nhiều so với Mỹ và các nước giàu có khác. Trung Quốc không còn có thể vượt qua Hoa Kỳ về kinh tế. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc từ lâu đã có tham vọng đưa nền kinh tế vượt qua Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Với việc dân số giảm, các nhà kinh tế cho rằng nhiệm vụ này đang trở nên khó khăn hơn đối với Trung Quốc. Kinh tế toàn cầu phụ thuộc vào lực lượng sản xuất của công xưởng Trung Quốc và người tiêu dùng Trung Quốc đại diện cho một thị trường đang phát triển đối với ô tô và hàng xa xỉ do phương Tây sản xuất. Do đó, dân số giảm đồng nghĩa với việc số lượng người tiêu dùng giảm, nhất là vào thời điểm Trung Quốc đang chịu áp lực thúc đẩy tăng trưởng thông qua tiêu dùng hơn là đầu tư và xuất khẩu. Ngoài ra, sự phục hồi của tiêu dùng cũng có thể bị hạn chế do thị trường lao động suy yếu và thị trường bất động sản khủng hoảng. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 24 tuổi ở Trung Quốc vẫn ở mức cao là 16,7%, ghi nhận vào tháng 12 năm 2022. Theo David Grant, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại Credit Suisse, thu nhập khả dụng bình quân đầu người ở Trung Quốc có thể chỉ tăng trưởng khoảng 4% trên một năm trong 5 năm tới so với mức khoảng 8% trên một năm trước đại dịch Covid-19. Dân số giảm, kéo theo lực lượng lao động bị thu hẹp, có thể khiến kinh tế tăng trưởng chậm lại. Nền kinh tế sẽ chỉ phát triển nếu số lượng công nhân tăng lên hoặc năng suất lao động tăng lên. Trung Quốc vẫn đang mắc kẹt trong mô hình thúc đẩy tăng trưởng cũ khi nước này khuyến khích chính phủ và các công ty vay nhiều hơn để đầu tư. Đây là điều mà các nhà kinh tế cảnh báo sẽ không bền vững trong dài hạn. Các biện pháp thúc đẩy kinh tế mà Trung Quốc đưa ra trong thời gian đại dịch chủ yếu tập trung vào phí cung chứ không phải phí cầu. Không giống như nhiều quốc gia ở phương Tây, chính phủ Trung Quốc không đầu tư tiền cho các hộ gia đình, thay vào đó tập trung phần lớn vào việc hỗ trợ các công ty sản xuất. Nhiều nhà kinh tế cho rằng việc nhà lãnh đạo Tập Cận Bình thúc đẩy hoạt động tự cung tự cấp trong một loạt ngành công nghiệp và xu hướng áp đặt cách thức hoạt động đối với các công ty tư nhân sẽ tiếp tục làm suy yếu sự năng động của nền kinh tế này.